rồi xin chào các bạn các bạn rồi các bạn bấm vào tạo tài khoản mới nào bấm rồi các bạn tiền vô vô vô tiền nè bấm là họ tên rồi địa chỉ mail trên giới tính bạn muốn bạn giới tính gì bằng bấm vô nam hay là là khác là dạ, không cho nói à, mình ở đây mình ví dụ mình ở nam thôi là mình là nam mà không các bạn bấm nhưng thở vô rồi các bạn bấm bước tiếp theo nó điền vô cái này mình lại ví dụ thôi hả rồi điền vô là đại số điện thoại và các bạn bấm số điện thoại bằng vô thôi đó. là quà thợ của bạn ví dụ thôi rồi. đến đây là hết rồi anh trai tay vàng bông hoa trên đời anh không thấy người nào xinh hơn em vì anh yêu trong đôi mắt này yêu trong tâm trí chỉ riêng một đời để được che chở em dù xa lão dù xa sao thì anh vẫn luôn có có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi anh không biết yêu em sao cho vừa anh không biết ngon nhau hay chẳng sao tình yêu anh dù không mấy lần nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời hay là khi có em và em ơi điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong người biến an và em ơi điều anh biết là nỗi nhớ tới vài lúc em rời xa chốn đấy em giận anh mà em ơi điều anh biết là lắm khi Yêu sao trên trời anh không biết cuộc đời mãi xa sao dù xa lão dù xa sao thì anh vẫn luôn có có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi anh không biết yêu em sao cho vừa anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao tình yêu anh dù không mấy lần nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em thì là nỗi nhớ tới vài lúc em rời xa chốn đây em dù xót xa và em ơi yêu anh biết là công thân công đã yêu ngày yêu nhiều hơn lúc xưa và em ơi yêu anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan và em mới yêu và em mới yêu anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa và em mới yêu anh biết là không cần câu nhớ đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa anh trong tay vàng bông hoa trên đời anh không thấy người nào xinh hơn em vì anh yêu trong đôi mắt này yêu tròn tâm trí chỉ riêng một đời để được che chở em xót xa và em ơi yêu anh biết là không cần câu hứa ra yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa anh chẳng thấy bao bông hoa trên đời anh không thấy người nào xin dù xa lão dù xa sao thì anh vẫn luôn có có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi anh không biết yêu em sao cho vừa anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao tình yêu anh dù không mấy lần nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em và em mới yêu anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến ơi đùa xót xa và em ơi yêu anh biết là công thân câu hứa đã yêu ngày yêu nhiều hơn lúc xưa và em ơi yêu anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan và em ơi yêu anh biết là nỗi nhớ thay vài lúc em rời xa xuống đây em giận anh và em ơi yêu anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa và em ơi yêu anh biết là công thân câu hứa đã yêu ngày yêu nhiều hơn lúc xưa anh trong tay vào bông hoa trên đời nào xinh hơn em vì anh yêu trọn đôi mắt này yêu trọn tâm trí chỉ xin một đời để được che chở em